đàn vọng qua núi tan tình tan lối hà tình xa nghìn chung mây suối duyên tình ai biết lên 난 비켜 Thank you.